là tụi không được hợp này nữa cộng nó đầu vô người quen tao hỏi tuổi trước đi bạn ấy là có một thứ nhất là có gia đình và có một ờ, một em bé nữa đấy mình thích thì có thích thật nhưng mà mình muốn một người người nó họ còn độc thân đó thì tốt hơn như vậy thì từ đầu mình quen mình biết vậy rồi mình quen nha người ta làm chi hai đứa con rồi đó nha con em đứa 5 tuổi đứa 2 tuổi là anh nuôi được không <laughs> anh quyết à, định của em chính là là là là hai cả nể cho công ty nào hay làm riêng cho người ta dạ em à, tự mở mở mở à, cửa hàng coi như là chủ tiệm nho nhỏ phải dạ, dạ, dạ. mình sửa thôi mình có bán không mà là mình chỉ sửa chữa thôi trước đây có bán ạ nhưng mà bây giờ thì à, mình cũng bán nhưng mà nó không không không không chạy được như ngày xưa à, bây giờ mình... À, chủ yếu là sửa chữa dạ dạ à, điểm mạnh điểm yếu của hai bạn là gì mời bạn gái Rồi, nói chuyện nói chú đi điểm yếu của em thì tính em là hay càm ràm hay nói nhiều lắm nên là à, mọi người hay nói em là giống như là bà bà cụ non vậy á có ai nhờ gì đó mà tay thì em vẫn làm á nhưng mà miệng em cũng vẫn ráng nói một câu gì đó <laughs> nhờ gì suốt ngày nhờ hoài cũng tự làm đi phải không dạ. về ưu điểm thì em nghĩ là em là người mà biết nói chung là cũng lo lắng cho gia đình à, sống tình cảm à, nói chung là ai mà có việc gì mà muốn nhờ em thì em ờ, đều sẵn lòng giúp đỡ chị ừ, vậy là tốt rồi còn bạn trai ưu điểm khuyết điểm của em Ưu điểm của em thì cũng có ví dụ như biết nấu ăn, biết uh, lo lắng cho gia đình, cũng tình cảm, làm được nhiều nhiều công việc uh, tay chân lắm. Công việc tay chân là công việc gì anh ơi? Có thể sửa xe này, thậm chí những cái cái không biết ví dụ như lo đài tivi mà nếu hư mình cũng à, không biết nhưng vẫn mở ra làm được. sửa chữa điện tử, sửa dạ. chữa được những cái lặt vặt trong gia đình đỡ đỡ tốn tiền kêu thợ. Vậy còn khuyết điểm? Khuyết điểm của em thì à, hơi nóng tính một chút xíu nhưng mà bình thường thôi, không bao giờ đập đập đồ đâu em hay à, hay hay cả nể cho nên em thích một bạn gái là phải quyết đoán này những cái gì mà khuyết điểm của em thì bạn gái nó bù đắp được thì đó là tốt quá trời ơi đâu ra trời sinh đâu ra có người để bù đắp khuyết điểm cho em thế <laughs> thì trước giờ em mang mấy mối tình rồi em thì có hai mối tình mối tình thứ hai của em là quên bạn ấy cũng cũng cũng khá lâu đó 5 năm chị ờ năm năm sao chia tay 5 năm phải cưới luôn chứ thứ nhất đi. quen nhưng mà sau này bạn gái với nói ấy theo lâu quá đấy có thể là họ họ cảm nhận được cho nên họ à, chủ động họ chia tay tự nhiên theo lâu quá cảm nhận chia tay sao thôi, chuyện tình của em rối quá em là không có quyết đoán nè đúng rồi ạ đó mình cứ làm gì mình chần chừ nè tới là tới lui là lui ví dụ thấy không được mình rút lui mình tìm mối khác cho nó nhanh chuyến này là nếu quen được thì bao lâu đám cưới nhanh nhất có thể chị ạ hai tháng trên dạ, ba tháng trên <laughs> tháng bây giờ tình duyên của em thì sao em thì cũng quen được nhiều người á chị ừ. nhưng mà tình yêu của em là giống như là định mệnh hai tháng thôi nên em mới nói là hai tháng là phải cưới rồi hai tháng <laughs> em cũng quen hồi mà em đi học à, đại học à, đang à, lúc tình cảm em cảm thấy là ờ, đang Rất vui okay. à, dạ. cô này cũng thuộc loại chung tình nè thì em cũng quen ừ, vài người chị không biết sao á cứ khoảng gần 2 tháng em ơi mình à, không hợp tuổi chia tay nha cũng tuổi nữa dạ, hả dạ đúng rồi nên em nghe anh bên nó nói là tuổi em cũng sợ quá <laughs> cái mẫu người bạn trai lý tưởng em đặt ra là như thế nào gặp em cảm thấy có cảm tình thì em quen thôi đặc biệt là biết quan tâm biết chăm sóc cho gia đình là được rồi <laughs> cũng dễ dãi quá ha Bên nay sao mà thích có bạn gái vì mình đen cho nên thích bạn gái trắng một chút xíu thì rồi, thích hơn trắng. à, có da có thịt em phải nuôi em phải vỗ béo dạ cái đó không quan trọng chị ạ cái điều gì mà em không thích ở người bạn trai gia dạ, trưởng cái gì cũng tự mình quyết hết thì em không có thích thôi chị em đoán thử ờ, người bạn trai bên kia trái tim của em là như thế nào cũng một người đảm đang nghe nói là nấu ăn đồ biết đi hết là trai chắc là đảm đang, đang rồi ghê quá <laughs> em nghĩ là chắc anh này cũng không có mập đâu gầy thế còn em tưởng tượng cổ như thế nào chắc hơi gầy một xíu hơi gầy tóc đen và dài là người phụ nữ truyền thống có đem hình cho đối phương xem đúng không về đưa thử tính đoán thử coi Rồi đoán đi em Cổ là ai Đứng giữa Ồ Anh ấy là ai Chắc em phải dậy luôn chứ không nhảy em chơi thì phải giữ cái tấm này lại chứ <laughs> cảm nhận hay quá thì bây giờ chúng ta sẽ test lại xem cái sự ờ, chọn lựa của mình suy đoán mình có đúng hay không nha đó vậy là anh không có giống như em suy nghĩ đúng vậy, không vậy em anh ờ, hơi mập <laughs> vậy em so với em suy nghĩ <laughs> mập là tốt hay sao ờ, không tốt à, mập dù sao cũng tốt hơn là gầy ạ sao cô ấy có gầy quá không em nghĩ vậy là đẹp rồi bạn gái rất dễ thương ạ có có nuôi này em biết là cô ấy chưa chưa chưa có gia đình sao biết <laughs> em chắc chắn là như vậy <laughs> rồi bây giờ đói bụng chưa dạ chưa chưa hả <laughs> nhưng mà dạ. tới giờ ăn chưa rồi em chưa đói mà chị đói rồi dạ. kêu đồ ăn đi dạ. để mình vừa ăn rồi mình, mình trong thời gian mình chờ đợi đồ ăn ra mình còn tâm sự nữa được không dạ được rồi chị rồi đây là thực đơn của nhà hàng coco achiban nha mời hai bạn chọn món ăn của mình em à, chọn món cà ri chim rau củ còn em Dạ, rồi em chọn này Cà ri tôm chiên kèm măng tây cà chua Rồi ok, chị sẽ order đồ ăn dùm cho hai bạn nha Không biết em cảm nhận sao nhưng mà chị Tường thấy mặt anh này hơi khó đó nha Anh bảo đảm với em nếu như em được gặp gia đình anh Họ không ai à, ghét anh và cũng không không ai, không chê ai thương được. anh không không ai không ai chê được anh cái gì hết <laughs> về tình yêu á thì à, em phải à, thông cảm cho anh thứ nhất là thời gian đi chơi thì của anh nó hơi lệch so với mọi người nhiều lúc à, bạn gái cứ muốn đi chơi lúc sáu rưỡi bảy giờ nhưng thực tế cái lúc đó là với là giờ cao điểm của em chị ạ thế em đi chơi mấy giờ mấy giờ này thì được anh 8 giờ 9 giờ cũng được cộng thêm cái là em hay đi buổi trưa em toàn đi mua đồ người ta buổi trưa người ta được nghỉ được thế này thế đi nọ. hẹn họ ăn trưa nè <laughs> trưa nay nè không sao buổi trưa thì à, em cũng ở cơ quan em đâu có về nhà đâu anh này ghê lắm nhớ ảnh cái cái cái công việc của anh là gì không dạ à, sửa chữa à, điện thoại em có đừng bao giờ có ý định đưa điện thoại cho anh sửa nha ảnh rớ vô là anh cài định vị là em làm gì là anh biết hết luôn em thấy sợ không dạ không, không sao không, em, em có thể cho cho cho mật khẩu luôn cũng được không sao hết thiệt không thiệt nãy giờ gặp nhau có quà sao không tặng <laughs> trời ơi đợi nhắc nữa thiệt tình luôn á à. à, rồi em cảm ơn anh bây giờ đồ ăn sẽ chuẩn bị được à, dọn lên cho hai bạn thế em đã ăn cà ri nhật bản lần nào chưa em chỉ ăn cà ri nhà em nấu thôi à em nhà em nấu là cà ri như thế nào <laughs> em thấy ờ, em mua cái gói cà ri về người ta cứ ghi là cà ri ấn độ nghe anh nói là anh ờ, biết nấu ăn chắc là anh có biết cà ri nguồn gốc ở đâu anh biết không anh nhờ hồi à, anh ở sống ở miền tây á hầu như các đám tiệc á họ đều có món cà ri à, bánh mì ừ, đúng rồi đúng rồi không biết quý vị khán giả đang theo dõi chương trình bạn muốn hẹn hò phiên bản hẹn ăn trưa có biết cà ri có nguồn gốc xuất xứ từ đâu hay không nếu ai biết xin trả lời cho các tường biết cảm ơn quý vị rất nhiều bây giờ xin mời món cà ri được dọn lên ừ, nghe mùi thơm chưa nghe mùi thơm chưa ăn đi ăn đi nói cho tường nghe cái coi cho tường biết coi nó ngon không nè em mời uh, chị tường ờ à, em ăn đi em, em nói ngon cái chị ra chị order liền nè dạ <laughs> hơi hơi hơi cay cay béo ngọt còn em cay thì em thấy cũng bình thường nhưng mà em thấy nó chua chắc là cái này vị của cà chua chúc hai bạn thưởng thức món ăn vui vẻ vừa ăn có thể vừa trò chuyện tâm sự với nhau ít phút nữa rồi chị tường sẽ quay lại ha để à, tiếp tục lắng nghe câu chuyện của hai bạn ăn dạ. đi cho tự nhiên anh với em dạ rồi anh biết sao em hỏi uh, anh uh, nguồn gốc món cà ri không em nói đi <laughs> là em có nghe được là cà ri là cái món ăn phổ biến nhất ở Nhật Bản nguồn gốc của nó chắc ở Nhật Bản này <laughs> anh về coi lại thử có đúng không nha à, cho anh hỏi là hai bác khỏe chứ Vì uh... à, cha mẹ em thì còn đi làm anh rất thích <laughs> thực tế là anh à, không không không có không không còn bố mẹ đấy cho nên là anh thích à, bạn gái còn bố mẹ để để mình còn cố chỗ mà mình đi mình về chứ có thể là anh với em tiến tới xa hơn á anh muốn về bình dương hay là muốn về đồng nai đất lành chim đậu em ở đâu ờ, làm ăn dễ mình sẽ ở anh có cửa hàng riêng hay anh đúng rồi là... anh mở cái hiệu riêng em kỳ này là anh phải cố gắng nếu mà anh thấy mục tiêu là phải uh, quyết tâm trước thì à, anh không suy nghĩ đến mình cứ nghĩ là mình mình mình làm một mình được à, mình mình không cần đến người giúp đỡ nhưng mà thực tế là nhiều nhiều nhiều à, người lớn á từ lớn là rất muốn là mình có vợ để để để giúp. Rồi à, mình à, tâm sự tới đâu rồi? Bây giờ mình đã chốt hạ được cái gì chưa? Mình cảm thấy mình hợp nhau được bao nhiêu phần trăm rồi? Bạn gái rất dễ thương em thích rồi. Em Chừng nào đám cưới? Nhanh nhất có thể. Anh cũng không muốn nó ờ, kêu dài quá nữa đâu. Và trước khi đến với giây phút quan trọng nhất của ngày hôm nay là chúng ta quyết định xem chúng ta có đồng ý bấm nút hẹn hò với nhau hay không Thì tôi muốn hỏi lại một lần nữa hai bạn hiện tại đang cảm thấy trong người mình như thế nào em thấy tim cũng đập loạn nhịp đấy <laughs> mình đã sẵn sàng chưa dạ. quyết chí chưa dạ vậy đến đã đến chương trình này rồi là mình phải quyết tâm cao độ đâu hồi trước em cũng vậy mà em chưa quyết tâm em mới gãy gánh mấy lần thế đó. cho nên hồi nãy chị tường với chửi em đấy trời tôi chửi nào trời hồi nhiêu tiếng ác cho tôi dễ sợ không hồi nãy cô nói nặng cái đó là nhận xét chứ đó dạ, mình gọi là rồi. chửi hả hãy đặt tay lên nút bấm đi bấm nút hay không là quyền của bạn hãy nhắm mắt lại và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm một hai ba rất đồng như vậy là hai bạn đã đồng ý hẹn hò với nhau rồi xin mời hai em bước ra đây rồi nắm tay nhau và hôn nhau đi <laughs> trời ơi bẻ quẹo cái má người ta một bên luôn rất là quyết liệt đúng rồi chúc mừng hai bạn bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu rồi muốn đi chơi đâu đó cảm ơn chị thoải mái cảm ơn chị chị